Xin kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Tuấn Tuân Casino Thưa anh em, hôm nay thay mặt Tuấn Tuân Casino tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng uh, sản phẩm uh, đang uh, bán rất là chạy trên thị trường hiện nay và chính là những con máy đánh bài CVK 500 Thì uh, thưa anh em, trên màn hình của anh em đây là những con máy đánh bài CVK 500 này Đấy, kho của Tuấn Tuân Casino mới về rất là nhiều dòng máy đánh bài Đấy, chúng tôi đã rất phải khó khăn để có thể nhập được những con máy này thì à, như anh em đã biết đấy tình hình dịch bệnh nên à, hàng về rất là khó khăn thì à, anh em hãy nhanh tay đấy, liên hệ với số điện thoại trên màn hình 0844 17 từ cái 9 để đặt cho mình những cái con máy đánh bài nhanh nhất có thể vì thị trường giờ cũng đang rất là khan hiếm rồi thì thưa anh em máy đánh bài CVK 500 của năm 2020 là một con máy đánh bài mới nhất xịn nhất hiện nay thì CVK 500 này được nâng cấp rất là nhiều về tốc độ đánh góc quét cũng như là uh, tốc độ báo rất là tuyệt vời thì uh, tôi sẽ uh, sử dụng con CVK 500 này để uh, test thử cho anh em nhé anh em nào mà chơi dòng máy đánh bài thì đã biết đấy uh, để chơi được con máy đánh bài này anh em cần một bộ bài mã vạch đúng không ạ thì uh, khi anh em mua máy chúng tôi sẽ tặng cho anh em uh, <coughs> uh, theo một uh, cây bài mã vạch nữa đấy à, mẫu mã bài mã bạch thì có rất là nhiều loại từ bài ca cho đến những bài rồng vàng rồng đỏ rồi bài kim cương đấy rất là nhiều quả táo thì uh, cho anh em sử dụng mẫu bài mã vạch nào thì anh em hãy uh, khi mua hãy báo cho tôi để tôi uh, uh, chọn mẫu bài cho anh em thì đấy mẫu bài mã vạch thì anh em cũng đã biết rồi đấy không khác gì bộ bài chợ cả uh, trên mã vạch này, này trên những cái cây bài này thì uh, chúng tôi đã in chất phản quang lên uh, chất uh, mã vạch đấy thì chỉ mã vạch đấy chỉ có con máy đánh bài mới có thể đọc được uh, bài này thôi thì uh, con máy đánh bài này nó chơi được rất là nhiều trò uh, liêng ba cây bài cào sâm lốc rồi uh, rất là nhiều thì uh, để tôi chơi và test thử cho anh em À, khi uh, trong quá trình uh, theo dõi video anh em có gì thắc mắc thì anh em có thể uh, comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho tôi nhé tôi sẽ giải đáp cho anh em hoặc là anh em muốn liên hệ mua hàng thì cũng có thể uh, kết bạn Zalo số điện thoại hoặc là trực tiếp vào đấy, trực tiếp comment xuống kênh đấy, hoặc là điện cho tôi luôn đấy, điện cho tôi luôn <clears throat> ok anh em à, chờ đợi một chút nha còn máy đánh bài nó đang khởi động đấy anh em nhìn này giao diện bên ngoài không khác gì một điện thoại bình thường lắp sim vào nghe gọi bình thường đấy kết nối 3G wifi đầy đủ cả <clears throat> thì à, đây tôi sẽ à, nhập mã trò chơi để vào chơi cho anh em xem Đấy. trước khi chơi thì anh em phải nhập mã trò chơi đúng không ạ Đấy. ok rất là đơn giản thôi cách sử dụng con máy này thì chúng tôi chỉ cần hướng dẫn cho anh em 5-10 phút là anh em sử dụng được thôi Đấy. À, tôi sẽ chơi thử bộ môn uh, liêng cho anh em xem nhé liêng này ba cây năm hai lá ok các chế độ thiết lập thì các anh em chú ý cho tôi Đấy. chế độ mã là 68 còn à, à, chọn đầu ra này anh em sẽ được tặng kèm theo một cái tai nghe siêu nhỏ với mỗi con máy đánh bài thì à, tai nghe siêu nhỏ giúp anh em làm theo máy báo máy báo như thế nào anh em làm đi như vậy thì anh em sẽ là người chiến thắng chế độ loa nhưng mà làm video review cho anh em thì tôi sẽ để chế độ loa ok thế là xong cài đặt rất là đơn giản và nhanh đây là với bộ môn liêng nha anh em liêng thì chắc là nhiều anh em chơi đấy mình ấn bắt đầu trò chơi anh em nhìn thấy camera quét của nó ở góc này không tia hồng ngoại ấy, chỉ có <coughs> bằng qua kính camera tôi đang ờ, quay video cho anh em thì mấy anh em mới có thể nhìn thấy được còn với mắt thường ấy, anh em không thể nào nhìn thấy được đâu thì à, xong rồi nhá đấy ok các chế độ cài đặt đã xong hết khi mình chơi bài này hướng dẫn anh em này chơi bài này đặt ra đặt bài ra cho máy quét gần quá khoảng cách thì à, anh em chú ý cho tôi là khoảng 40 đến 50 phân nhé Đấy, 40 đến 50 phân là ok rồi máy báo chuẩn chính xác đặt cho, anh em xem này 8 8 8 8 9 9 3 Đấy, máy báo như thế nào anh em làm y như vậy máy báo 3 đúng không ạ chế độ là 5 người chơi đó máy báo ba test lại cho anh em xem nhé về cái khoảng cách anh em chú ý cho tôi 40 đến 50 phân máy báo được xa hơn máy cũng báo được đang chế độ liêng năm nhà chơi này báo chuẩn chính xác 100% luôn máy báo 6 đúng không anh em khi đi chơi nha anh em để màn hình ở chế độ chờ này anh em đảo đi 6 lá này máy báo 6 đấy <coughs> anh em nha anh em nhìn nhá bài nhà mình là 8 điểm đấy chuẩn chưa chính xác 100 phần trăm 8 điểm các nhà khác thì ờ, điểm rất là thấp rồi 8 điểm nhà mình to nhất nhà này là 8 điểm nhưng 8 điểm thua chất đúng không anh em đấy 7 điểm này 6 điểm 7 điểm đấy ván này là ván ra tiền đấy các nhà 7 8 điểm cái xuống tiền rất là mạnh tay đấy máy báo rất là chuẩn luôn test thử sơ qua cho anh em thêm ờ, một vài ván nữa thì ờ, anh em mà chưa tin tưởng thì có thể lên trực tiếp cơ sở để thử sản phẩm nhé anh em mà mua hàng thì à, bên mình sẽ cho anh em test thử tất cả các dòng sản phẩm à, thoải mái <coughs> anh em à, hiện nay bên mình đang có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy, anh em gần các cơ sở nào thì lên các cơ sở đấy máy bao bốn đúng không anh em đặt bốn lá ở chia này ba lại 8 điểm rồi em nhìn xem chuẩn không ạ Đấy, 8 điểm to nhất trong số 5 nhà test thử thêm cho anh em một ván nữa này Mọi thắc mắc chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình 08 44 17 9 Đấy. máy báo năm nhà lại mình lại 8 điểm <coughs> đấy chuyển sang cho anh em đấy, rất là chuẩn xác 8 điểm hơn chất nhà này nhà này cũng 8 nhưng mà thua mình đấy thì uh, chi tiết <coughs> đấy cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Tuân Casino nhé Xin chào anh em